à, dòng tứ kết của U20 châu Á là dòng bán kết nha anh em, dòng bán kết của U20 châu Á nha. Thì trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì những anh em nào đã xem những cái video mà mình nhận định trước đó thì anh em cũng đã thấy mình cho kèo ăn như thế nào. Thì anh em nào mà muốn vào nhóm của mình chơi thì anh em cần phải đăng ký một cái trang để anh em có thể chơi được nhiều kèo và hiệu quả hơn nha. Thì à, tại sao mình khuyên tất cả anh em đăng ký trang để mình đưa tất cả anh em vào nhóm thì giống như anh em đăng ký trang anh em có thể chơi được nhiều kèo hơn và anh em có thể xây sở kèo giống như anh em có thể chờ kèo tuột anh em vào kèo và anh em có thể đánh góc đánh thẻ và anh em đánh rung nữa nha còn anh em chơi ngoài quả thầu quả cò anh em chỉ chơi được trên dưới tài xỉu chứ anh em không có thể đánh được rung góc rung thẻ hoặc là anh em không có thể xây kèo được nha thì đó là vấn đề mà mình phiên tất cả anh em nên đăng ký cái trang để anh em có thể chơi được nhiều kèo hơn thì anh em nào mà quan tâm tới cái vấn đề đăng ký trang và vào nhóm của mình để chơi được nhiều mã kèo hơn thì anh em cứ liên hệ qua cái Zalo của mình là 0937 072613 hoặc là dạ, Telegram kèo bóng hai lúa của mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em một cái cách ờ, vào nhóm của mình và đăng ký trang chơi luôn nha. Thì bây giờ mình sẽ vào nhận định cho anh em cái trận U20 vòng bán kết nha anh em. Đó là giữa U20 Iraq và U20 Nhật Bản diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 15 tháng 3 nha. Thì ờ, mình nhận định hơi sớm nên chưa có đội hình dự kiến cho tất cả anh em mình sẽ đi vào cái phần mà <clears throat> cái phần thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía U20 Iraq trong những trận gần nhất trong từ vòng bảng tới vòng 18 thì anh em cũng thấy U20 Iraq đang có một cái sự là may mắn anh em sự may mắn vừa rồi U20 Iraq vừa đánh bại U20 Iran U20 Iran là ứng cử viên vô địch và U20 Iraq đã đánh bại U20 Iran với cái tỷ số là 1-0 trong những phút cuối của hiệp 2 luôn nha. Thì trước đó trên dòng bảng thì U20 Iraq đã có một cái uh, thắng trước uh, ờ, U20 Indonesia với tỷ số 2-0 và một trận thua và một trận hòa trước Syria. Còn bên phía Nhật Bản thì anh em thấy Nhật Bản từ hồi đầu dòng bảng tới cái dòng 1-8 thì tới cái dòng tứ kết thì anh em cũng thấy Nhật Bản toàn thắng 4 trận. Thì có phong độ của thằng Nhật Bản rất là cao trong cái mùa giải U20 này nhưng Nhật Bản lại may mắn là được vào bán kết mà được gặp ngay thằng Iraq rất yếu kém hơn Nhật Bản rất là xa thì trong khi đó phong độ của thằng Nhật Bản đang rất là tốt trong những cái trận gần đây nhất nha anh em thì anh em thấy trong 4 trận của U20 châu Á thì Nhật Bản đã ăn full 4 trận thì anh em thấy cái phong độ của thằng Nhật Bản đang rất là tốt trong khi đó trận này Nhật Bản gặp U20 Iraq nữa U20 Iraq nữa thì Nhật Bản đang có một cái lợi thế để tiến vào cái vòng chung kết rất là cao nha anh em thì mình nhận định hơi sớm nên nó chưa có một cái đội hình dự kiến cho tất cả anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo trong cái trận này luôn nha anh em thì tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này là U20 Nhật Bản chấp với mã kèo 1 và tài xỉu 2,25 thì nếu mà anh em nào đang chơi trong nhóm của mình mà anh em đã có trang rồi thì cái trận này anh em vẫn vào mã kèo trên nhưng mà anh em chờ ra sân tầm 15 đến 20 phút thì anh em hãy vào cái mã kèo là Nhật Bản 0.5 thì anh em cũng biết rồi vô tới cái dòng này không có khi nào mà nổ bằng thắng sớm hết á anh em nếu mà anh em đã xem trận đấu từ khi hiệp 2 nó mới có bàn thắng hoặc là tới phút cuối của hiệp 1 mới có bàn thắng tại thằng nào cũng muốn thủ để đi vô tới um, lăn lưu để giải quyết uh, hết anh em chứ không có thằng nào mà muốn ăn ờ, muốn thua ở ngoài uh, hiệp 1 hiệp 2 hết đó Bây giờ anh em có thể chờ cái mã kèo cũng tụt xuống còn 0.5 thì anh em hãy vào cái mã kèo Nhật Bản chấp 0.5 thì nếu Nhật Bản có thể ăn 1-0 thì anh em sẽ ăn được uh, đủ kèo luôn nha thì bởi vậy mình khuyên tất cả anh em nên chờ kèo tụt chợ kèo tuột thì anh em hãy vào kèo thì à, còn tài xỉu tài xỉu thì mình sẽ cập nhật ờ, những cái mã kèo tài xỉu trong nhóm cho tất cả anh em hiện tại giờ hơi sớm nên chưa có đội hình mình chưa có cập nhật được cái mã kèo tài xỉu cho tất cả anh em thì giống như anh em mình cho tất cả anh em nằm mã kèo U20 Nhật Bản thì anh em thấy cái thành tích và cái phong độ của U20 Nhật Bản trong 4 trận gần nhất thì Nhật Bản toàn thắng trên cái giải U20 châu Á này nha anh em thì anh em nên nằm cái mã kèo U20 Nhật Bản nhưng mà anh em không nên nằm một quà anh em có thể chờ cái mã kèo nó tụt xuống còn 0.5 hoặc 0.75 thì anh em hảo vào kèo thì nó, tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn nha đó là cái phần nhận định của mình về trận U20 Nhật Bản và Iraq thì anh em nào đang xem thấy hay thì à, để lại cho mình một bình luận và một lượt à, đăng ký kênh còn anh em nào mà muốn vào nhóm của mình chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo của mình là 0937072613 hoặc Telegram kèo bóng hai lúa của mình. Mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em cách vào nhóm của mình và để anh em có thể chơi được nhiều mã kèo hơn nha. Thì đến đây mình cũng đã nhận định xong. Anh em nào xem thấy hay để lại cho mình một lượt đăng ký kênh, một lượt bình luận để mình ra video sau anh em sẽ là người nhận được video sớm nhất thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau.